Ờ, giới thiệu cho mọi người biết đấy là chính là cái kết quả ở bên ờ, sàn DNX này thì cái kết quả này nó được dựa trên nó được dựa trên cái kết quả của sàn ờ, ba cái sàn uy tín thì ở trong đó là có một cái sàn được anh em sử dụng nhiều nhất để phân tích đó chính là sàn Binance đấy thì mỗi một cái kết quả bên sàn Binance này thì sẽ được DNX sẽ cập nhật cái kết quả này một cách nhanh và chính xác nhất với ờ, cái ờ, <clears throat> với cái, cái phương thức à, blockchain như ở trong cái video trước mình cũng đã giới thiệu cho mọi người rồi đấy thì ok mọi người có thể nhìn thấy này khi mà cái cây nến ở bên sàn Binance nó nó nó đang có cái ờ, tỷ lệ bán ra nhiều hơn đúng không đấy tỷ lệ bán ra nhiều hơn tức là đang đang giảm đấy đang giảm thì cái ở bên sàn DNS của chúng ta nó cũng giảm đúng không ạ đấy thì chính vì như thế nên là chúng ta có thể dựa vào cái sàn Binance này để chúng ta phân tích để có thể um, để có thể gia tăng cái tỷ lệ chiến thắng nhá thì uh, ở bên sàn Binance này thì nó sẽ cho chúng ta nhiều nhiều các cái thông số kỹ thuật để chúng ta bám vào đấy nhiều cái thông số kỹ thuật hơn để uh, chúng ta có thể bám vào để phân tích một cách nó chính xác hơn thì ok trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé thì đầu tiên là mọi người chú ý nhé thì cái mỗi một cây nến ở bên sàn Binance này nó là cái cái cây nến một phút thôi nó cái cây nến ngắn nhất của nó là cây nến một phút nó có những cái cây nến dài hơn như 3 phút này 5 phút này uh, ờ, 30 phút này đấy nhưng mà cây nến ngắn nhất là một phút thì ờ, thì ở đây mình đang để là cây nến một phút rồi nhá đấy thì ở bên sàn DNX của chúng ta thì mỗi một cái cây nến của nó thì nó chỉ là 30 giây thôi đúng không ạ mỗi một cây nến là 30 giây đấy nhưng mà bên này là một phút đấy mọi người chú ý cái cái điểm này nhá mọi người lưu ý nhá ok thì ở đây mình à, đây, đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cái à, đầu tiên à, khi mà mọi người phân tích ở đây thì mình đã set setup sẵn rồi đấy ở đây mình đã setup sẵn rồi như mọi người thấy ở đây thì ở đây có một cái bảng ở đây có hai cái bạn hai cái bảng này à, bên này à, bên này nó sẽ là cái bảng à, ok mọi người đợi mình một chút nhá Đấy, mình vẽ thì à, mọi người sẽ dễ hình dung hơn Đấy. <clears throat> ok thì cái bảng ở bên này cái bảng này Ôi, không chưa được rồi ok thì ờ, đây nhé à, ờ, mọi người có thể thấy cái bảng này này đây đây chính là cái bảng các cái lượt giao dịch mua và bán đấy, đang được gửi lên đấy tức là cái số giao dịch mua và bán này nó đang được uh, đang được uh, gửi lên ví dụ như là đang có bao nhiêu người mua đang có bao nhiêu người bán đấy họ sẽ gửi lên các cái giao dịch thì nó sẽ hiển thị ra các cái giao dịch đó ở đây thế còn cái bảng bên này thì sao cái bảng bên này cái bảng bên này chính là cái bảng ờ, đây cái bảng bên này chính là cái bảng các cái giao dịch mà nó đã được chấp nhận rồi nhé mọi người nhé tức là những cái giao dịch đấy nó đã được thực hiện rồi thì đây nó cái nó là cái bảng lịch sử đấy, nó là cái bảng lịch sử giao dịch <clears throat> đấy thì bên này là những cái lệnh ờ, nó đang được gửi lên sàn nó đang được gửi lên sàn đấy và bên này là những cái lệnh được chấp thuận đấy, được ờ, đã được uh, sàn chấp nhận rồi tức là khi mà mọi người Ờ, gửi à, giao dịch à, bán lên thì đã có à, cái giao dịch bán đấy nó đã thành ừ. công rồi thì nó sẽ hiển thị ở bên này đấy hoặc là mua cũng thế nó sẽ hiển thị ở bên này đấy thì à, tại sao mình lại chỉ cho mọi người hai cái này thì dựa vào hai cái bảng giao dịch này mọi người có thể uh, phân tích được cái cái cái uh, cách để uh, mọi người vào lệnh một cách nó chính xác hơn thì ở đây mình sẽ có uh, mình sẽ lấy một số các cái ví dụ để cho mọi người có thể hình dung dễ hơn nhé ok thì đây mọi người có thể nhìn vào đây nhé mọi người có thể nhìn vào đây và và và mọi người ờ, phán đoán được trước đấy mọi người có thể nhìn vào đây và phán đoán được trước cái xu hướng của thị trường nhé cái xu hướng của thị trường ví dụ như ở trong ờ, ở đây thì nếu như mà trong trường hợp nhé ở như ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là cái khối lượng ờ, giao dịch của hai bên mua và bán nó đang khá là nó đang khá là cân bằng ở bên đỏ có một chút nhỉnh hơn đúng không đấy thì cái cây nến này nó đã giảm rồi đấy cây nến này nó đã giảm rồi thì đây đây nhá mọi người nhá thì ví dụ như ở đây cái này thì nó vẫn chưa rõ lắm nó vẫn chưa được rõ lắm <clears throat> ok thì như đây mọi người có thể nhìn thấy nhá bên bên bán nó đang có xu hướng bán nhiều hơn đúng không bên bên bán đang có xu hướng là bán nhiều hơn đấy thì ở đây mình có thể ưu tiên mình có thể ưu tiên những cái lệnh giảm ở đây nhé mọi người nhé mình có thể ưu tiên lệnh giảm ở đây tại vì cái số lượng mà người bán ra ấy, nó đang nhiều hơn cái số lượng người mua thì tại sao mọi người để ý nhé thì ở mọi người để ý nhé ở cái ờ, khối lượng mua và bán này thì mỗi một cái giao dịch mà giao dịch lớn ấy giao dịch lớn ấy tầm khoảng độ một bit ấy, một bit hoặc không phải bao nhiêu bit ấy đấy thì nó sẽ được in in đậm nhé mọi người nhé mọi người có, có nhìn thấy không ạ đấy ví dụ như cái xanh này đúng không một bit thì nó sẽ được in đậm này nó sẽ in in đậm này đấy còn những cái giao dịch nó nhỏ thì nó sẽ không không không được in đậm đấy thì những cái giao dịch ờ, đây mọi người có thể nhìn thấy này đấy nó đang ờ, đỏ nhiều hơn đúng không các cái giao dịch đỏ này nó đang nó đang chiếm như thế nhiều hơn này và cái lịch sử giao dịch này cái ờ, lịch sử giao dịch này nó đang bắt đầu nó vẫn đang hơi giằng co nên là mình đang hơi khó lấy ví dụ cho mọi người để mọi người có thể nhìn nó rõ hơn đấy đây thì cái cây nến này nó đã giảm rồi đúng không cái cây vừa rồi này à đây là cây nến order chứ đấy thì tiếp tục này tiếp tục này ở đây thì mình cũng đang nhìn thấy nó đang khá là giằng co nhau như lúc này thì cái tỷ lệ bán nó đang nó đang nhiều hơn này thì cái cây nến nó đang đẩy lên rồi đúng không ạ đấy cây nến nó đang đẩy lên ok mình sẽ thử vào một một vài lệnh nhá mình sẽ thử vào một một một vài lệnh để cho mọi người uh, <clears throat> mọi người có thể uh, hình dung dễ hơn nhé. mình tìm một cái cây nến nào nó nó dễ nhìn một chút Ờ, ok ở đây thì tỷ lệ à, tăng đang là nhiều hơn này đấy mọi người có thể nhìn thấy nhá những cái giao dịch mà nó được in đậm ấy thì chính là những cái giao dịch to đấy những cái giao dịch có khối lượng lớn thì những cái giao dịch mà có khối lượng lớn này thì nó sẽ dễ làm nó nó sẽ thay đổi được cái cái thị trường đấy đấy ở đây thì bên xanh đang đang có cái khối lượng giao dịch nhiều hơn đúng không thì cái thị trường nó đang là tăng đấy thì đây nó cũng đang là một kết quả tăng ở đây đang là một kết quả tăng ở đây đúng không ạ đấy ok mọi người đợi một chút nhá đợi một chút nhá thì lệnh sau mình sẽ vào thử nếu như mà thị trường nhìn nó rõ thì mình sẽ vào thử để cho mọi người à, có thể dễ hình dung hơn cái à, cách để mình à, nhìn hai cái bảng này nhìn hai cái bảng này cái bảng này thì mình thường mình gọi cái bảng này nó là tường nhé mọi người nhé nó là tường tường giao dịch nhé mọi người nhé ok thì đây mình sẽ vào thử một lệnh ở đây này khi mà mọi người à, phân tích ở bên sàn Binance này thì hầu như mọi người sẽ vào lệnh những giây cuối thôi ok đây mình thấy bên giảm này mình thấy bên giảm nhiều hơn này nhưng mà cái này thì nó vẫn đang uh, 50 50 quá mình nhìn nó chưa được rõ mình nhìn nó chưa chưa chưa được rõ lắm như ban đầu thì mình nhìn thì mình thấy ba biên giảm nhiều hơn giảm đang đang có xu hướng ờ, vào ờ, nhiều cái giao dịch hơn và cái bên cái tường cái tường lịch sử giao dịch này nó cái số lượng nó cái màu đỏ nó có nhiều hơn đấy, <coughs> nhưng mà bây giờ nó lại nó lại ờ, đẩy về xanh rồi này đấy thì cái này nó không phải là nó sẽ đúng 100% đâu nhé mọi người nhé nó không phải là nó đúng 100% nhưng mà ừ, nó sẽ nâng cao hơn cái tỷ lệ chiến thắng ở trong mỗi một cái giao dịch của mọi người nhé mọi người nhé đấy từ hai cái từ hai cái bảng này thì mình có thể phán đoán được mình có thể phán đoán được cái cái cái xu hướng của thị trường nó đang như thế nào để mình vào lệnh ok ở đây thì mình thấy tăng nhiều hơn mình vào một lệnh tăng nhé đấy, tường ở đây nó cũng đang xanh nhiều hơn đúng không đấy, và cái số cái số lượng ờ, mà giao dịch được gửi lên ở bên này nó cũng nhiều hơn thì mình sẽ vào một lệnh xanh ở đây nhé thì mọi người xem kết quả xem có phải nó sẽ về một kết quả xanh ở đây không nhé ở đây thì mình thấy biên bán biên bán vẫn đang có xu hướng là nhiều hơn biên bán vẫn đang có xu hướng nhiều hơn nên mọi người có thể nhìn vào cái lịch sử giao dịch này ok đấy mình đã ăn được một cái à, lệnh à, tăng ở đây rồi nhá đấy mình ăn được một lệnh tăng ở đây này ok thì mình sẽ vào à, thử tiếp một lệnh nữa nhé mình sẽ vào tiếp thử một lệnh nữa này để để mọi người có thể dễ dễ hình dung hơn nhé Ok, tiếp tục này, ở đây thì mình thấy hai bên thị trường ờ, dạ, à, đấy, giảm nhiều hơn rồi này. Giảm nhiều hơn này. Ok, mình vào một lệnh giảm nhé. Mình vào một lệnh giảm nhé. Vừa rồi thì mình thấy bên giảm nó nó bên giảm cái ờ, số lượng mà cái giao dịch đẩy lên nó khá là nhiều. Và cái tường nó cũng đỏ khá là nhiều. Thì mình vào một lệnh giảm ở đây. Mình chờ đợi kết quả xem là nó có giảm được không nhé mọi người nhé. Như đây thì mình thấy là là thị trường nó vẫn đang ừ, đang đang 50 50 này bên xanh thì nó đang có xu hướng nhỉnh hơn một chút ok đấy thì uh, như mọi người cũng thấy thì chúng ta có thể dựa vào cái hai cái cái tường giao dịch này để chúng ta nâng cao cái tỷ lệ chiến thắng hơn thôi chứ không phải là nó sẽ chiếm 100% tỷ lệ chiến thắng nhé mọi người nhé nó sẽ chiếm đâu đó tầm khoảng độ uh, à, 70 đến 80% Ờ, cái tỷ lệ ờ, chiến thắng để mọi người có thể ờ, vào vào lệnh nhá thì cái này mọi người luyện tập nhá lúc đầu thì mọi người có thể nhìn nó chưa được quen đâu nhìn chưa chưa chưa quen cái cái cách nhìn của cái của cái tường này đâu nhưng mà mọi người khi mà mọi người luyện tập nhiều ấy thì dần dần thì cái não bộ của mọi người nó sẽ hình thành được cái cái cái tư duy phân tích và nó sẽ uh, phân tích một cách nó nhanh hơn đấy thì mọi vấn đề là mọi người phải luyện tập đấy mọi người uh, nhìn nhiều thì đấy thì mọi người sẽ quen Ok thì cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cái mình sẽ kết thúc cái video uh, hướng dẫn cái um, cách phân tích thị trường ở trên sàn Binance ở đây thôi. Thì ở trong cái uh, các cái video tiếp theo thì mình sẽ làm thêm các cái uh, video về cách phân tích thị trường ở trên uh, sàn Binance nhá. Trên sàn Binance nó cũng sẽ có các cái phân tích về uh, cản này, cản di động này, cản cứng này, uh, cản trên và cản dưới Ok thì ờ, ở trong cái video tiếp theo thì mình sẽ làm về các cái cản ở trên sàn Binance nhá. <clears throat> ok thì mọi người cứ ờ, luyện tập đi. Mọi người luyện tập để cho nó quen đi thì đến ờ, khi mà mọi người kết hợp lại, mọi người kết hợp lại các cái cách phân tích thì nó sẽ tạo ra được một cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Đấy. Ok thì xin chào mọi người nhá. À, hẹn gặp lại mọi người trong các cái video tiếp theo của mình. Ok xin chào mọi người.